nay à, chúng tôi có việc có việc cho nên à, đi vào sớm sớm một chút nhưng mà nói nói như tính ra giờ cũng vậy thôi nghĩa là 11 giờ thị sĩ thì cũng như giờ cũ à, cách đây một giờ hồ thì à, có nhận được cái tin là sinh nhật của ông, ông nhân nhân đúng á rồi ông có nhắn tin ông nói Ờ, có có cái đề tài gì mình liên hệ đến sinh nhật cũng ổng không thì tôi thấy gửi gửi nó cũng hay là bởi vì sinh nhật á, nguyên thủy á, thì người Việt mình không có sinh nhật theo tôi biết á, là chỉ có người Tàu thôi rồi sau này thì với cái văn hóa của Tây Phương là người Pháp ví dụ như cái bánh gato á, là là của Pháp người Pháp ờ, người Pháp người Mỹ đem qua Việt Nam còn bên tàu á, là nhà giàu họ mới làm sinh nhật còn nhà nghèo cơm còn có ăn mà lại sinh nhật ừ. Ờ, do cái văn hóa tàu văn hóa pháp mà mình việt nam mà có biết về sinh nhật tuy nhiên à, cái chữ sinh nhật á, mà theo tinh thần Phật pháp thì ý nghĩa nó rất lớn là bởi vì trong kinh nói á, trong kinh tăng chi cái phần ba pháp á, đức phật ngài dạy rằng một ông vua đó có ba địa điểm mà ông cần phải nhớ trong cuộc đời của ông ông vua nào cũng vậy hết thứ nhất ấy, là cái sinh quán là cái chỗ mà ông chào đời đó cái thứ hai đó là chỗ mà ông gọi là chính thức làm cái lễ đăng quang à, lên lên ngôi đó là cái điểm thì cái chỗ đó. ông lên ngôi chỗ nào thì cái điểm đó là suốt đời ông dụng quên và cái điểm thứ ba đó là cái chỗ những cái chỗ mà ông gọi là đánh, đánh thắng trận á ừ, chỗ ca khúc khải hoàn đó ừ thì cái chỗ đó chỗ nào mà ông đánh thắng trận đó là ông không giờ quên và cái đó mình phải mở một đơn nữa thêm là đương nhiên chỗ nào ông đánh thua mà ông chạy sắc bất là, ông cũng không quên nhưng mà dĩ nhiên trong kinh không có nói tới cái đó mình kinh đang nói đến chỗ vui thôi chỗ vui mà có ba cái chỗ vui mà ông cần nhớ thì ở trong kinh đức phật ngài dạy rằng vị tỷ kheo đó ừ, cũng có ba cái điểm cần nhớ ừ. vua thì có cái ngày sinh nhật ừ. còn cái vị xuất gia đó thì có cái ngày mà mình thọ đại giới đó cái ngày đó được gọi là cái ngày sinh nhật đó là cái ngày mà mình cần phải nhớ ừ. cái điểm chỗ nào mà mình thọ đại giới thứ hai đó là chỗ nào mà mình chứng thánh quả hữu học thứ ba đó là chỗ nào mà mình chứng quả la hán thì đó là ba cái chỗ mà vị vị kheo nên nhớ thì thông qua cái bài kinh này mình thấy rằng cái tinh thần gọi là sinh nhật ấy, đã được nói đến trong kinh điển cách đây 2.600 năm về trước tuy nhiên xuyên suốt bài kinh đó mình thấy rằng đó là cái ý nghĩa sinh nhật phải được hiểu trên cái, cái ý nghĩa cái khía cạnh tâm linh chứ không phải sinh nhật thì có nghĩa là kỷ niệm cái ngày mà một cái thằng trời ơi nó ra đời không phải <laughs> mình mình sống tệ quá mình sống tệ quá rồi sống không ra gì hết mà cũng phải đặt sinh nhật nó nói cái gì đừng có buồn chứ trời ơi mình là lũ đạn mà, mà sinh nhật người ta nhìn nó còn thêm ghét nữa Đấy. anh sống là phải có hy hiến anh sống là phải có phục vụ anh sống là phải có đóng góp cái giá trị của anh đó, nó không phải nằm ở chỗ anh nhận được cái gì mình nói làm bây anh cho ra được cái gì chứ anh sống đời đó hỏi sinh nhật là cái gì sự ra đời của anh đó là đại họa cho người ta nữa nha đừng có tưởng mà có tiền nữa là làm cái gato to đùng rước về một đống hoa hồng rồi bạn bè tới ăn nhậu cũng chén cũng liên lâm mít à, cái đó là, cái đó là rùi bu vì theo tinh thần là phật cái sinh nhật của mình nó nghe cái cái câu này phải xong lên mình sinh nhật nó chỉ có giá trị khi mà chúng ta sống ra hồn mà ra hồn ở đây có nghĩa là phải sống lợi ta Đấy. Ừ, và cái chữ sinh nhật mà hiểu nghĩa rộng ấy nghĩa sâu ở trong kinh Phật ấy thì cái, cái, cái sinh nhật nó vượt khỏi cái giới hạn của cái ngày mà mình chào đời mà sinh nhật nó chính là cái mình phải hiểu nghĩa rộng nghĩa sâu nó là cái điểm bắt đầu cho cuộc đời thì đó được gọi là sinh nhật mà nếu là điểm bắt đầu thì nó có nhiều kiểu bắt đầu lắm quý vị bắt đầu cuộc đời nó là cái một là cũng là sinh nhật mà bắt đầu một ngày cũng là một sinh nhật bắt đầu một cái dự toán một cái lo toan một cái kế hoạch kế sách một cái trù hoạch trù tính nào đó thì cũng là một sinh nhật ví dụ như bây giờ mình quyết định mình về hưu là coi như mình đã có cái sinh nhật mới mình quyết định mình chọn cái ngành nào đó để mình học đó là cũng là cái ngày sinh nhật y như bài kinh hồi nãy vậy đó tức ngày dạy rằng vua đó cái, cái chỗ ông sinh ra đó cái ngày ông sinh chỗ ông sinh là cần nhớ mà đối với người xuất gia đó, cái, cái, cái chỗ mà mình thọ đại giới cái ngày mà mình thọ đại giới cũng cần nhớ ờ, do đó mình thấy cái cái chữ sinh nhật đây nó hoàn toàn mang ý nghĩa tinh thần chứ nó phải mang ý nghĩa mà thông thường như mình nghĩ là có một cục thịt hai ba ký lọt ra rồi cái ngày đó mình đánh dấu bên Đài Loan các vị biết đấy, đấy. cái ngày Vu Lan ấy nó có cái tên rất là đẹp đó là ngày mẫu thân nạn có nghĩa là là là, là cái cái cái cái ngày sinh nhật xin lỗi nó phải su lan là ngày ngày sinh nhật của mình ấy. thì người đài loan nó có cái tên nó gọi cái tên là mẫu thân nạn có nghĩa là cái ngày mà mẹ mình nó chịu khổ khổ còn ghê hơn là Chúa Giêsu mà căng lên đánh giá nữa Đấy. bởi vì Chúa Giêsu nó là bị căng lên đánh giá còn một hai bữa gì là Chúa trong Chúa Chúa mất rồi không còn mẹ mình thì phải khổ suốt 9 tháng 10 ngày mà tôi còn biết một chuyện nữa đó là trong những ngày tháng mà coi như là cận ngày sinh nó nó cứ đau viết mà cái giường thằng nó chạy tính chạy đến nó đạp coi như một ngày 12 giác cái thai nó máy cái là thai máy thai động nó đạp mà gặp mấy ông cố mà, mà đẻ ngược còn đuối nữa ừ. rồi có nhiều bà chuyển dạ năm lần bảy lượt mới ra à, mà có nhiều bà khó đến mức phải sinh mổ nữa kìa phải, phải mổ cổ ừ, lắm có nhiều bà mổ xong xuôi là coi như vô sinh luôn đó là đứa cuối cùng trong cuộc đời luôn phải không rồi ờ, nếu mà so ra với cái khổ của Chúa Giêsu thì dĩ người cơ đốc họ nghe mình nói như vậy thì họ không có chịu nhưng mà phải nói là cái khổ gọi là gọi là mẫu thân nạn là ngày mẹ gọi là gánh cái nạn để mà mình ra đời khổ như là Chúa Giêsu bên kinh thánh này thì um, như vậy nói như vậy thì tôi tự chịu cái từ mở mẫu thân nạn hay là ngày sinh nhật bởi vì sinh nhật nó, nó mờ nhạt nó không nói là được cái gì hết nhưng mà cái ngày mẫu thân nạn là cái nó nói ra được hai chuyện rất là quan trọng chuyện thứ nhất cái chuyện đầu tiên nghe cái tên đó là nó gợi nhớ cái, cái ơn nghĩa cao trọng sâu dày thâm hậu của mẹ đối với chúng ta Đấy. và cái điều thứ hai nữa là ngay cái tên đó nó cho mình thấy trầm luân bản thân nó là một cái nạn bởi vì cứ một đứa chào đời là phải có một người gánh cái nạn chứ phải gây gơi mà trên đời rớt cái đồng xuống rất là khổ mới có được cái mạng cái mà mạng cùi này ừ cho nên tôi quay trở lại cái chữ sinh nhật ở trong cái tinh thần mà rốt ráo của Phật pháp ấy cái nghĩa nó có nghĩa là cái sự bắt đầu một con người mới bắt đầu một cuộc đời mới thì nó được hiểu là sinh nhật chứ không phải đơn giản là một cục thịt hai ba ký dằn ra cái đồng mình gọi là sinh nhật thì hiểu gì nó nghèo lắm và nếu là cái điểm bắt đầu của một cuộc đời mới của một cái ờ, nếp sống mới thì nó có nhiều điểm bắt đầu như hồi nãy tôi nói cái ngày mà mình lọt lòng mẹ đó đúng đó là điểm bắt đầu nhưng mà cứ mỗi lần mà mình có một cái trù tính một cái sách hoạch một cái kế sách nào đó lại là cũng là một cái ngày một cái giờ bắt đầu không thì kinh trong kinh Phật dạy chúng ta có nhiều cách để tổ chức ừ, cái cuộc sống tôi sẽ cố ý tôi xài cái chữ tổ chức ừ, sắp xếp ừ. chúng ta có nhiều cách để sắp xếp để tổ chức đời sống để trở thành một con người như thế nào đó thì ở người ở đây gồm có tám hạng người chia thành hai cột cái cột thứ nhất là có những người sinh ra trong bóng tối mà lại về với bóng tối sinh ra trong một cái môi trường gọi là nó là mịt mù không nhưng mà họ ừ, tiếp tục sống ở trong cái bóng tối để đi về cái chỗ mịt mù được gọi là sinh trong bóng tối về với bóng tối cái hạng thứ hai đó là sinh trong bóng tối mà về với ánh sáng có nghĩa là sinh ra trong một cái môi trường một cái điều kiện một cái hoàn cảnh này không có lấy gì làm khá khẩm lắm à. nhưng mà họ có phấn đấu họ có nỗ lực để trở thành một con người hữu ích đem lại cái niềm vui cho chúng sinh khác thì đó và hãy mình sống sống cho sống tốt đem lại niềm vui cho người khác cũng nghĩa là mình sống tốt cho mình và khi mình sống thiện lương với một mình mình thôi cũng có nghĩa là mình đang sống tốt cho người khác cho nên sống thiện chính là sống hướng về ánh sáng dù cái xuất thân của mình ấy có thể là từ bóng tối từ cái vùng lầy của nhân nhân sinh này như vậy cái hạng thứ hai là cái hạng là có cách tổ chức đẹp ừ, đó là Ừ, sinh ra trong bóng tối mà về với ánh sáng à, và khi giải thích hai hạng đầu thì hai hạng sau không cần giải thích cái hạng thứ ba nó là sinh ra trong ánh sáng mà về với bóng tối có nghĩa là sinh ra trong một môi trường một điều kiện một hoàn cảnh tuyệt vời không sinh ra gọi là xuất phát từ điểm vật Đấy. sinh ra là một đứa bé ngậm thìa vàng sinh ra là một đứa bé đẻ bọc điều nhưng ngoài cuộc đời nó thì nó chỉ sống ờ, tội lỗi bất thiện thôi tức là sinh ra trong ánh sáng mà về với bóng tối cái hạng thứ tư là, là khỏi nói rồi sinh ra trong ánh sáng và phê về ánh sáng tức là sinh ra trong một môi trường phải nói là tốt đẹp và cũng tổ chức đời sống để tiếp tục hướng về với cái điều thiện lương tốt đẹp thì đó được xem là được gọi là cái người sinh ra trong ánh sáng và về về ánh sáng đó là bốn hạng đầu tiên bốn hạng tiếp theo đó là có những người sinh ra trong cuộc đời này đấy ừ, chuyên làm khổ mình không làm khổ người có những kẻ sống làm khổ người mà không làm khổ mình ở đây nói thì nghĩa tương đối thôi nha ở đây có nhấn mạnh nghĩa tương đối rồi có những người rồi sống làm khổ mình và làm khổ người có những kẻ sống không làm khổ mình và không làm khổ người chỉ đem lại lợi ích cho mình và cho người đấy thì chuyên làm khổ mình mà không làm khổ người là sao là chẳng hạn như mình thấy có những cái kẻ ờ, cờ gian bạc lặng ờ, cân đông đo thiếu đấy cân gian đo thiếu để mà kiếm sống ờ, trên cái mồ hôi nước mắt của người khác bản thân bị giàu sang sung sướng nhưng mà dùng hết thủ đoạn ừ, mưu hèn kế bẩn để mà hại người khác thì cái hạng này trước mắt mình phải nhìn nhận là nó nó nó sống vui cho nó mà nó hại người khác đấy rồi cái hạng thứ hai đó là sống tự làm khổ mình mà không làm khổ ai đó là những người có đời sống khép kín đấy à, cô gọi là không chịu học hành không chịu giữ gìn sức khỏe sống trong nghiện ngập sống trong dơ bẩn bất vệ sinh không làm khổ ai nhưng bản thân mình thì cũng ra gì hết này gọi là sống làm khổ mình cũng làm khổ người ừ. rồi cái hạng thứ tư thì giải thích hai hạn đầu hai hạng sao không cần giải thích cái hạng thứ tư đó là sống làm khổ mình và khổ người có nghĩa là có những người bản thân họ đó là sống ở trong cái sự dày dò rây rứt dằn xé với những ác pháp bất thiện và những chuyện họ làm cũng hại người hại mình đấy đoạn thứ tư thì sống lợi tha sống lầm sống thiện khi sống thiện với riêng mình cũng có nghĩa là mình đang lợi tha mà khi mình sống lợi tha cũng có nghĩa là mình đang tốt với chính mình này và nói đến tám hạng người này tự nhiên tôi mới nghĩ đến một chuyện tức là ngày hôm qua tôi có đọc cái tin tin buồn đó là đại dịch covid ở bên châu âu đặc biệt là vùng đông âu và trung âu nó đang phát triển mạnh lắm mạnh lắm coi như là bệnh viện là ở romani bungary đó là ở Croatia đó là người ta chỉ nhận những ca khẩn cấp còn cái ca nào mà có thể chờ chờ được thì họ từ chối để mà ưu tiên cho dân covid thôi Đấy. và à, mình ngồi mình ra soát lại nó thụy sĩ họ có làm một cái thống kê tôi cũng mới đọc sáng nay thôi à, thống kê đó là họ cho mình thấy cái, cái xứ nào đó mà coi như là có, có tổ chức là nói thì cái từ trong nước là phòng chống tốt người mà biết dùng khẩu trang à, rồi biết sống cách ly à, rồi biết chích uh, vaccine à, biết sống cách ly biết dùng khẩu trang à, có chích vaccine thì cái tỷ lệ tử vong thấp còn cái xứ nào mà ba cái chuyện này mà nó, nó ít ấy, không nó thấp nó kém thì cái số tử vong nó cao này thì vừa nói tám mạng người đó thì tôi phải khẳng định một chuyện tất cả chúng ta không cứ gì phải đợi đến cái covid mình mới nói là chúng sanh đang sống trong đại dịch mà từ muôn thuở cho đến hôm nay trước cái thềm covid trước cái thềm đại dịch thì chúng ta vốn dĩ là những bệnh nhân trầm kha với rất là nhiều cái cơn, cơn đại dịch đó chính là cái phiền não của mình chúng ta không ngừng không ngừng ngừng tung tẩy lây nhiễm cái ác tâm bất thiện của mình sang người khác mà trước khi mà mình gọi là lây nhiễm cái ác tâm của mình sang người khác thì bản thân mình nó là đau khổ trực khi là gián tiếp với cái bất tiện của mình ờ, và thông qua cái thân nghiệp khẩu nghiệp Đấy, mình tiếp tục làm khổ người khác tôi nói một chuyện thôi đó là chuyện ba cái chuyện gọi là cách ly khẩu trang rồi cái gì nữa chích vaccine chính vaccine ở đây đó, trong tinh thần của Phật pháp mà nói đó, đó chính là những cái cái khả năng nhận thức đấy cái khả năng nhận thức những khả năng nhận thức cái quan điểm tri kiến ấy, cái hiểu biết của mình về bản thân và về cuộc đời thì tôi gọi đó là vaccine ừ, vaccine còn cái đời sống gọi là viễn ly ở cái đời sống mà gọi là gọi là cái khả năng mà sống một mình đó, thì tôi gọi đó là cái đời cái cái cái cái, cái gọi là cái, cái, cái sự cách ly à, khả năng mà sống một mình trong râm có lẽ nhiều người cũng ngạc nhiên nói rằng đó giờ tôi đi chùa tôi đâu có nghe của vị chuyển mà vị chuyển cách ly nó quan trọng như vậy là có tại vì không không chịu đọc trong kinh thôi Đức Phật ngài dạy rằng đó là ngài xài cái chữ patisalana cái nghĩa là độc cư đó. Rồi nói là giàu xuất gia cư sĩ mà cái người có khả năng sống một mình ấy an lạc với mình mà thanh tịnh với mình ấy thì cái người đó mới có cơ hội giải thoát ừ. vì sao vậy bởi vì cái chữ cách ly ấy, cái chữ patisalana này, này, này, này nghĩa nó rộng lắm bình thường mình không biết Phật pháp ấy. là con mắt mình nó luôn luôn nó tìm cái để nó nhìn lỗ tai mình luôn luôn tìm cái để nó nghe Đấy. cái mũi mình luôn luôn nó chú ý đến cái gì đó để nó, nó, nó đánh mùi cái lưỡi mình nó chú ý đến cái vị để nó ném thân thì thích xúc chạm đầu thì thích suy nghĩ này cho nên dầu mình sống một mình nên là mình sống giữa đám đông đó, thì mình không bao giờ có khả năng là, là sống độc cư hết mà độc cư ở đây có nghĩa là sống với chính thích xác giây phút tại đây và bây giờ với cái căn với cái trần nào mà nó đang hiện hữu ngay bây giờ gọi là độc cư chứ độc cư phải hiểu rốt ráo là như vậy tức là căn trần cái trần cảnh nào mình tránh không được đó ví dụ như tới giờ ăn mình bụng đói không ăn chết sao mà cũng phải ăn thì lúc ăn ăn trong chánh niệm ăn trong cái nhận thức ừ, ăn trong nhận thức ăn trong chánh niệm biết ăn này nên là đó là chỉ là cái phương tiện để nuôi cái thân này để mình sống lành sống thiện thôi ừ. thì cái ăn đó được gọi là sống độc cư đó ngay trong cái ăn đó là sống vô cư có nghĩa là mình chỉ sống với cái sống rốt ráo hết mình với cái giây phút trước mắt hiện tại tại đây và bây giờ thôi đó gọi là độc cư còn nếu mà anh sống một mình anh giữa rừng mà cái đầu anh cứ nghĩ ông tư bà tám ờ, con lan con cúc con hương con đào con yến thì được nghĩ về phố xa chợ búa là cái đó phải độc cư nha ừ. cho nên cái khả năng sống độc cư của đạo phật đó, nó cũng tương đương với cái, cái chuyện mà cách ly trong mùa đại dịch rồi cái thứ hai là khẩu trang này lớn chuyện lắm khẩu trang làm sao khẩu trang nó có nhiều tác dụng một là mình không có để là khuếch tán à, cái vi trùng cái vi khuẩn mầm bệnh sang người khác mà khẩu trang nó, nó, trước cái mùa đại dịch nó còn có cái tác dụng là nó tránh bụi không trong mùa đại dịch thì nó có cái tác dụng là ngừa từ trong đây đi ra à, còn trước mùa đại dịch thì khẩu trang là nó ngừa cái từ bên ngoài đi vào đấy nhớ à, có cái đó nữa có cái đó và mình thấy ngay cả các bác sĩ các y tá trong phòng mổ họ cũng phải đeo khẩu trang dầu lúc đó trước mùa đại dịch người ta vẫn phải đeo khẩu trang như vậy thì cái cái cái chữ cái cái, cái, chữ khẩu trang ở đây nghĩa nó rộng lắm có nghĩa là mình ngừa ngừa cái ngừa cái cái xấu từ ở trong đi ra và ngừa từ cái cái xấu từ ở ngoài đi vào gọi là khẩu trang Đấy. mà nếu mà chỉ khẩu trang mà hiểu nghĩa đó thì nó sâu lắm nó sâu lắm mình sống phải biết đeo khẩu trang này sống phải biết đeo khẩu trang thu thúc lục căn đó là chính là đeo khẩu trang ngừa những tấn công à, từ bên ngoài đấy mà đồng thời đó đeo khẩu trang này cũng có nghĩa là mình trang nghiêm tam nghiệp à, không để đấy, à, cho cái tam nghiệp trong để cho cái khẩu nghiệp và cái, cái, cái thân nghiệp của mình nó gây tổn thương những người khác bản thân mình có mầm bệnh đúng tham sân si là cái mầm bệnh nhưng mà thôi nó cho nó ở trong thôi chứ để mà nó xì ra ngoài nó khổ người ta ghê lắm một câu nói một cái hành động hấy quýt lườm liếc dằn mâm sáng chén đánh chó đuổi mèo đá thúng đụng nia ờ, đó đều là cái, cái, cái gọi là lây nhiễm phiền não sang người khác hết này nhớ cái đó, nó rất quan trọng đeo khẩu trang nó có nhiều tác dụng một là ngừa cái bẫy từ bên ngoài đi vào đó là bụi không khói ờ, quá chất độc hại đấy mà ngược lại nó cũng có một cái đặc dụng thứ hai là nó ngừa tự động đi ra đấy có nghĩa là nó không có để cho những cái vấn đề nội tại của mình ấy lây la lây nhiễm làm phiền làm tổn thương gây hại bức hại người khác này nhớ cái đó, cái đó rất là quan trọng thì à, mình sống hay là mình tu nói chung nữa thì gọi là hoàn hảo là khi nào mà có ta có người có ta có người có ta có người có nghĩa là sao có nghĩa là mình thiện cho mình cũng nghĩa là mà, cũng không quên thiện cho người mà thiện cho người cũng nghĩa là thiện cho mình mình à, đeo khẩu trang đây gọi là khẩu trang tâm lý mình đeo khẩu trang tâm lý trước mắt mắt là mình à, trước mắt là mình giữ cho mình được an lạc không để cho sáu trận làm khổ mình nhưng mà ngược lại cái khẩu trang tâm lý nó còn có nghĩa nữa kiềm chế thân nghiệp khẩu nghiệp để không làm phiền người khác ừ, đó là khẩu trang như nãy tôi nói tổng cộng có ba cái gọi là yêu cầu tối thiểu ở ừ, người bệnh nói riêng và mọi người trong mùa đại dịch nói chung đó chính là cách ly càng nhiều càng tốt Đấy. đeo khẩu trang Đấy. và vaccine thì nãy chứ vaccine tôi nói rồi vaccine tức là khả năng nhận thức có có cái khả năng nhận thức thì coi như đã có tiêm vaccine rồi tôi rất là e ngại những người phật tử đi chùa Đấy chỉ có nói theo cái từ trong nước là chỉ có là thực hành nghi lễ tôn giáo Đấy. bái sám quỳ lạy cúng dường áo tràng lần chuỗi pháp danh này ờ, giới điệp này chỉ có chừng đó thôi nhà có bằng phật có thắp hương này có tranh ảnh tôn giáo nhưng mà họ không có tiêm vaccine có nghĩa là họ không có cái kiến thức về Phật pháp họ không có thành tựu ừ, những cái nhận thức ừ, chánh kiến thì đối với tôi họ là những cái người mà gọi chưa có tiêm vaccine và, và đó cộng với cái chuyện mà họ không đeo khẩu trang nữa có nghĩa là họ không có làm chủ được cái thân nghiệp khẩu nghiệp của họ và sau cùng khi mà họ không có khả năng sống cách ly họ thích sống chung chạ gần gũi với thiên hạ thì đó lại là một cơ hội tốt để mà họ lây nhiễm cái bất thiện của họ sang người khác nhớ là cái đó rất là quan trọng thì tất cả những gì tôi nói nãy giờ nó chính thu gọn là trong có bốn chữ thôi đó là tổ chức đời sống này tổ chức đời sống là như vậy đó và tôi trở lại cái chữ sinh nhật cái giá trị của một đời người nó nó không phải nằm ở cái chuyện mà anh sanh ra ngày nào ở đâu mà nó nằm ở cái chỗ anh sắp xếp anh thu vén anh tổ chức cái đời sống của anh ra sao các vị nghĩ rồi có đúng chứ còn cái chuyện mà các vị sanh ra ở thụy sĩ ở do thái sanh vào ngày ngày 8 tháng 4 ngày rằm tháng 7 cái đó không quan trọng sanh ra ở không gian thời gian nào nó quan trọng mà cái quan trọng đó chính là anh sống ra sao với những gì mà tôi vừa nói nãy giờ này với này có nghĩa là chuyện ờ, anh có chích vaccine tự anh có vaccine hay không anh có chích vaccine chưa anh có khả năng sắp cách ly hay không anh có đeo khẩu trang hay không với ba cái này nè nó, nó chính là ba cái cách mà anh thu xếp này, tổ chức đời sống của anh để anh trở thành một con người mà có cái đời sống hại mình hại người hay là lợi mình lợi người ừ. thì tùy thuộc vào cái chuyện anh sống như thế nào đó thì cái sinh nhật của anh nó mới có giá trị này mỗi ngày mỗi một cái đầu giây phút đầu ngày chúng ta có những cái trù tính sách hoạch như thế nào thì đó chính là chúng ta đang gọi là có những cái bước là chuẩn bị Dạ, để mà tổ chức cái đời sống của mình à, và tôi nói rất là nhiều lần ừ, có những người chết rồi mình chưa có chôn mà có những người chôn rồi mình chưa có chết chết rồi mà chưa có chôn có nghĩa là ngay trong đời sống này họ chỉ di động xê dịch dạ, dạ, sinh hoạt như là một cái cái cái cương thi thôi một cái xác thôi không có lợi gì chạy hết này chỉ chờ sinh thôi xác chết rồi thì chờ chờ sinh thôi nó gọi là chết rồi mình chưa có chôn trong khi trong Phật pháp nó có cái hạn gọi là chôn rồi mà chưa chết ừ, có nghĩa là dầu họ có tắt thở có đem thiêu họ ra cho đúc vô hũ vùi dưới đất đeo lên đem lên tháp không nhưng mà cái ảnh hưởng cái tác động của họ những cái ảnh hưởng tích cực những tác động tích cực của họ để lại vẫn còn giúp ích cho nhân gian cho thiên hạ rất là nhiều thì những cái người này được gọi là chết rồi mình chưa phải chôn này thì các vị hỏi thì kinh nào kinh nào giải dạ, pháp cứu pháp cứu kinh cũng ở trong cái phẩm, phẩm thứ hai đó phẩm phẩm gọi là phẩm gì phẩm phẩm chuyên cần upper m đó bắt kết ừ, trong đó nói như vậy cái người mà dễ ngươi trong bất thiện đó là người đã chết rồi Đấy. còn cái người mà chuyên cần ở trong thiện pháp là người bất tử người mới chết Đấy. cho nên ừ, từ đó nó mới ra hai cái hạng người chết rồi mà chưa chôn mà chôn rồi mình chưa có chết Đấy. và có những người chỉ có ừ, sinh ra như là ừ, một cái sự góp mặt và sự có mặt của họ trên đời thì chỉ đơn giản là sự chen lấn này chứ nó không phải là sự đóng góp có cái đó có tôi nói cái này nhiều lần lắm tôi nói có những người mà sự có mặt của họ chỉ là góp mặt thôi Đấy. Mà, mà góp mặt không được gọi là đóng góp ừ. sự có mặt không phải là sự đóng góp Đấy. chứ còn mà mình ờ, có mặt như là một kiểu góp mặt góp phần chen lấn đó thì dở lắm Đấy. và từ đó từ cái chuyện mà anh có mặt kiểu nào kiểu đóng góp hay kiểu góp mặt nó mới dẫn đến cái chết không giống nhau có những cái chết nó chỉ đơn giản là sự vắng mặt thôi nhưng mà có những cái chết nó là sự mất mát này nó là một sự mất mát nó là một khoảng trống để lại cho nhân gian này, tùy kiểu anh sống và từ đó nó lại ra một cái ý tưởng nữa như tôi đã nói ít nhất cũng phải là một nghìn lần có những người sống lâu thành đồ cũ và có những người sống lâu thành đồ cổ các vị có thấy khác nhau hình như hơi khác đây hình như khác sống lâu thành đồ cũ mà đồ cũ là cái đồ vất đi Đấy, cái đồ mình cho các vị biết mình úc tôi mình úc uh, bên việt nam tôi không biết không uh, rõ bây giờ ra sao chứ bên uh, thụy sĩ chứ bên đức cái đồ cũ nó là một cái vấn nạn tử sinh cái việc thì ở trong nhà mình có cái cái lò vi sóng cái microwave đó mà nó cũ khổ lắm tủ lạnh mà hư khổ lắm bàn gãy chân ghế nứt mặt rồi khổ bởi vì giải quyết nó khó lắm ừ, khó ừ, giải quyết sao bởi vì rác bên đây họ phân loại ra cái rác mà rác thực phẩm rác rác tự hủy mình để riêng còn ba cái thứ rác mà rác có thể tái chế để riêng còn ba cái thứ rác mà nó nó loại có loại rác thứ ba nữa à, một là rác thực phẩm mà thứ hai nữa là rác tái chế như là giấy hay là bao ni lông còn cái loại dây rác thứ ba ví dụ bàn tủ giường ghế rồi nó mệt lắm Đấy. cho nên cái đồ cũ của nên người ta sợ lắm sợ lắm Đấy. từ đó nó mới nảy sinh ra một cái vấn nạn mà cũng mà cũng là một cái tệ nạn đó là có rất nhiều phật tử ờ, hoặc là bán phật tử Đấy, phật tử 50 50 ở nhà có gì cũ hay đem gửi chùa nó cũng giường thật ra là họ nó thẳng luôn là nhờ chùa dẹp rác giùm Ờ, chủ trì sáng mở cửa ra đó là gặp một đống trước cái bàn ờ, bốn chân còn có ba chân rồi cái nồi cơm điện mấy cái dây cấm nó nằm ở đâu còn dây cấm mà nó băng bó dán băng keo như thương binh bậc bốn rồi đó để cái chùa mà hãy bắt gặp nó thì nó nói nó cũng chùa à, còn hãy bắt gặp thì chỉ có biết từ trụ trì đâu biết ma nào đem để đó cho nên ở mấy cái tiệm đồ cũ mà của đức của thụy sĩ đó, đặc biệt là thụy sĩ nó ghi câu rất là rõ rất là rõ làm ơn gọi là nick deponeering đừng làm ơn đừng có mà đem luyện cái đồ của anh ở chỗ này của tôi giúp nó ghi rõ như vậy bởi vì chỉ cần nó, nó đóng cửa nó tắt đèn rồi nó nhân viên nó đi về hết là trời phức mình một cái là có nhiều cái thằng khốn nạn nó, nó chở mấy cái đồ trời ơi đất khởi nó nó điện lần trước cũ gươi lắm không cho nên khi mà mình trở thành đồ cũ rồi đó là nó là đại hòa đại hòa cho mình và cho đời trong khi đồ cổ thì không đồ cổ thì không coi như người ta trân quý rồi sợ mất rồi đứa thì nhìn nó là đã muốn chôm đứa nhìn là muốn cướp còn đứa thì sợ mất thấy không đồ, đồ chỉ có đồ cổ nó mới có mấy cái đó người thì nhìn là muốn chôm người thì nhìn muốn cướp người thì nhìn nó là lại sợ mất đó đó là đồ cổ còn cái đồ cũ đó là cái đấy đứa làm đứa chủ nhân đó thì cũng ngán mà cho không ai dám nhận mà thấy cái mặt là người ta muốn nói rồi đấy cho nên có những người Đấy, khi mà mình cái sự có mặt của mình ở trên đời thì nó chỉ là cái sự góp mặt chứ không phải đâu đóng góp và cái chết của mình ấy, nó chỉ là sự vắng mặt chứ không phải là sự mất mát cho đời được. thì cái thứ đó nó sống lâu ấy, nó chỉ là thành đồ cũ thôi Đấy. mình phải sống như thế nào đó mà trở thành đồ cổ và tôi nói tôi có chứng minh Đấy. có rất nhiều lần tôi đi trên đường thụy sĩ trên những con đường vắng ở những triền đồi nghe những ngôi nhà xưa tôi gặp những ông cụ bà lão lụm cụm già yếu hôm em mắt mờ gối mỏi ôm chống gậy lê bước trên đường tôi có suy nghĩ thế này tôi nói giá mà nếu như chứ phải này, giá mà nếu như chứ phải mấy cụ này đó có một cái vốn liếng giáo lý cho ngon và bốn chục năm qua năm chục năm qua là hành giả tuổi quán trời ơi bây giờ mình gặp mấy cụ trên đường còn biết bao nhiêu chuyện để mà mình là tham vấn này mình là tu sĩ tu sĩ không quan trọng cứ thấy một cái bậc mà gọi là cư sĩ lão làng ở đó là mình phải, cúi đầu Đấy, một cư sĩ mà ngon lành giáo lý Đấy. Mà có mấy chục năm là miên mật là tinh chuyên tuệ quán gì thì tôi bây giờ mấy cụ sống càng lâu đó thì các cụ đúc kết là biết bao nhiêu là tinh hoa để mà mình học hỏi nó là tăng ni mà nhỏ tuổi rồi mà gặp mấy cụ cư sĩ kiểu đó, là phải là trân quý như là châu bảo mà đằng này đó, mấy cụ này là người Âu Mỹ mà thôi thì tôi cho luôn người Á Châu thì người Việt Nam người Lào người Thái mà mấy chục năm qua chỉ quần quật cơm gạo áo tiền chỉ có mái nhà chỉ có vợ chồng con cái chỉ có con chó con mèo cái son cái nồi góc nhà xóa bếp thì bây giờ đó cái chuyện mà mình mà sống tám chín chục tuổi lúc bây giờ mình bản thân mình đó là mình thấy mình là gánh nặng cho mình mà đối với đời nó là gánh là, nợ của nợ phải không nói gì thì nói phải mình nhìn nhận cái sự thật đau lòng vì bản thân mình lê bước trên đường đã khó mà đi mình là một một trong những cái sinh hoạt đơn giản nhất của con người đó đi đứng nằm ngồi mà mình đã khó khăn thì nói gì là <coughs> có những cái đóng góp này là kia cho đời không cho nên sống như thế nào đó mà để khi mà mình ấy, ngồi xa lăng, đấy khi mà mình mắc mờ tay điếc ăn nói lộng ngọng liễu nhiễu, nhưng mà vẫn có người lắng nghe mình đấy. mình ho mà nó vẫn nghĩ đó là công án tuệ quát đấy mình đánh rắm mà nó vẫn thấy đó là cái chuyện đáng được tư duy đấy đó là khác còn đằng này nên là mình không có gì để chia sẻ hết chỉ có là ăn cái nằm mắp cái tay ngủ cho nó sướng cái cuộc đời của mình thì đến một lúc nào đó tuổi già mà nó ập tới rồi thì chỉ là bi kịch thôi này cho nên trong cái ngày sinh nhật của đồng chí ờ, nhân Bình Úc <laughs> và cũng là sinh nhật của tất cả các vị còn lại mai này dầu không phải hôm nay thì tôi cũng muốn nhân cái chữ sinh nhật đấy tôi muốn nhấn mạnh lại những cái điều mà tôi cho rằng ờ, đáng lưu tâm trong kinh Phật này. tức là nãy giờ có nói đến pháp cú có nói đến uh, tăng chi này có nói kinh điển để cho bà con thấy thật ra cái, cái, cái ý nghĩa sinh nhật nó được nói đến từ rất là lâu rồi và chưa hết trong kinh đại bác niết bàn này trước khi viên tịch đức phật này có dạy như thế này nè anh em ừ, sau này khi mà ta không còn nữa cái người cái hậu lai mà đi đến Lamini đó, chỉ cần suy nghĩ đây là chỗ mà Thế Tôn đã ra đời Đấy. với cái tâm tính thành đó cũng đủ sinh thiên coi là trong trong trong trường bộ kinh đại bá nước bạn có đúng đó không Đấy. mình mà đọc chỉ đọc bằng cái niềm tin ấy, thì mình thấy vậy đó linh thiên chỉ đơn giản nó linh đúng rồi ngài là bậc chí tôn chí thánh tứ sanh chi từ phụ thiên nhân chi đạo sư Đấy thì cái chỗ ngày đảng sinh này đương nhiên là linh thiên hiểu vậy nghèo lắm mà phải hiểu thế này tại sao cái miền đất đó mà cũng đất cũng là cỏ cây đất đá mà nó linh mà nó ý nghĩa lớn như vậy chỉ cần suy niệm đây là chỗ thế tôn đã ra đời là ta sẽ được sinh thiên là bởi vì mình liên tưởng tưởng mình hình dung đến những cái giá trị tâm linh những ý nghĩa tinh thần mà cái con người vĩ đại của cái nhân cách cao vời đó đã để lại cho cái trần gian các vị tưởng tượng đi Đấy. nếu mà hôm nay 7 tỷ người trên hành tinh này tuy chỉ có non một tỷ là phật tử mà nếu không có phật pháp thì không có non một tỷ này và có một chuyện rất là quan trọng nếu mà bà con theo dõi cái sinh hoạt văn hóa và tâm linh của nhân loại trên toàn cầu có bị thấy cái dấu vết và cái ảnh hưởng của đạo Phật trên thế giới rộng ghê lắm điển hình là các gọi là nhà trí thức Âu Mỹ họ không có tự nhận họ là phật tử không có tự nhận là phật tử kể cả những cái vị mà hôm nay thành lập các chi nhánh các trung tâm thiền viện dưới cái danh nghĩa ông Ca có nhiều người họ không phải là phật tử chưa từng là có pháp danh chưa từng có lễ quy y chưa có đọc xong một cái câu kinh phản ngữ nào hết nhưng mà họ đã thấm thía đạo Phật đến cái mức nào đó mà họ có thể dành ra tâm tư để công sức và tiền bạc và thời gian để mà nghiên cứu để mà nghiên cứu kinh điển phổ biến giáo pháp thành lập những trung tâm ừ, thiền định tệ quán với Vipassana ừ, trên toàn cầu mà chúng ta biết rằng chỉ riêng cái dòng thiền dân ca không đó là là là không dưới số trăm trên toàn cầu Nè. chưa kể những dòng thiền khác như dòng thiền cha dòng thiền Mahasi men mong dòng thiền Upanita men ừ, mong thì mình thấy rằng là cái tinh thần của Phật pháp không phải đơn giản là tín ngưỡng mà nó là cái suối nguồn nhận thức suối nguồn nhận thức và tất cả những cái đó cái, cái khái niệm về từ bi khái niệm về tỉnh thức khái niệm về trí tuệ ừ, khái niệm tỉnh giác đấy khái niệm nó nổi bật mình phải nói nổi bật là từ đạo Phật đi ra dầu anh có viện dẫn lão trang là thánh kinh là Koran là mất nên là lũ Upanishad là Bhagavad Gita gì bất cứ đạo nào cũng cần biết mà tôi chỉ biết là nói đến khái niệm nhân quả thôi nói đến tinh thần tỉnh giác tinh thần từ bi bao dung thì phải nói là Phật pháp và những cái khái niệm này là nó đã đi sâu vào tâm cảm nhận thức của không ít bộ phận nhân loại trên toàn thế giới và từ tất cả những cái đó nó đều đi ra từ một ngày của 2.600 năm trước từ cái việc chào đời của một đứa bé ừ. có cái tên là Tất Đạt ừ, dưới cái tán cây sa la lúc bây giờ cái chữ sinh nhật trong định nghĩa đó lớn lắm cho nên Đức Phật mới nói là nè anh em sau này người hậu la đàn hậu la hậu tánh đến cuối đến cái Lumbini chỉ cần nhớ rằng đây là chủ Thế Tôn đã ra đời đến Bodhigaya ừ, với một cái niềm tính thầm rằng đây là chỗ thế tôn thành đạo đến ngày của Sinara với một cái tâm tính rằng, rằng đây là chỗ thế tôn ở viên tịch niết bàn thì với cái niềm tin đó, họ có thể được sinh thiên ừ. đọc cái đó đã thấy khiếp nhưng mà không phải đơn giản là ừ, niệm phật rồi phật lực gia trì thì không tôi nói rất là nhiều lần phật trí vô biên phật lực vô cùng phật tâm vô lượng không thể độ được người vô duyên nhớ cái đó cái đó quan trọng lắm không? và cái ý nghĩa sinh nhật của Đức Phật ấy, nó chỉ có đối với cái người nào hiểu Phật tin Phật bằng cái hiểu như nhiều lần tôi cũng nói có một điểm khác biệt rất lớn mà cũng rất là đơn giản rất sâu sắc nhưng mà rất là đơn giản rất dễ hiểu ừ, cái khác biệt đó giữa phàm và thánh là đó là thánh nhân hiểu rất rõ cái điều mình tin cho nên tin chết bỏ cái điều mình hiểu còn vào vô ấy thì không hiểu lắm cái điều mình tin cho nên không có tin lắm cái điều mình hiểu thế là bốn năm chục năm làm phật tử thậm chí làm tăng ni nhưng mà khi không hiểu lắm không hiểu lắm cái cái cái, cái con đường ừ, mà mình đã đi theo trong cái quãng đời qua thì cái niềm tin mà mình dành cho cái cái cái cái, cái, cái, cái đường lối hành trì đó nó mơ hồ nó nhạt nhòa lắm ừ, trách gì ừ, trách gì có những người mang tiếng là tăng ni là phật tử mà cuối đời đi cái niềm tin Phật ấy không đủ ừ, không đủ để họ có được một cái đời sống an lạc không đủ để họ có một cái chết trong thanh thản yên bình nhiều lắm quý vị nhiều lắm bởi vì lý do rất là đơn giản là ừ, chúng ta hiểu về Phật ít quá ít quá đã hiểu ít mà hiểu không tới đi chứ là ít mà không tới có nhiều khi chúng ta học không cần nhiều học ít thôi nhưng mà hiểu tới nơi tới chốn lời Phật tới nơi tới chốn cái, cái cái mà mình hiểu cái mà mình biết ấy ví dụ như một cái chuyện đơn giản đó là bài kinh chữ pháp luân ít vì bài kinh thì viết ra, ra giấy thì không bao nhiêu hết á giấy khổ a 4 thì bài kinh nó chắc khoảng tôi cho maximum là hai trang a 4 nếu mà in á in in mà à, mẫu chữ 10 10 10 12 đó in, in cái phòng in cái phòng chữ 12 đó thì mà giấy giấy A4 thì tôi nghĩ rằng ừ, cái size chữ 12 mà trên mà mẫu giấy A4 thì khoảng nhiều lắm là hai trang hai trang A4 nhưng mà cái bài kinh nó, nếu mà các vị hiểu cho nó đàng hoàng ấy đàng hoàng nhé khổ ừ, đế là gì là tất cả mọi hiện hiện hữu thiện ác phàm thánh đều nằm hết trong cái khổ tất cả con đường trầm lưng sanh tử đều nằm ở trong cái khổ đế cái đạo đế mình nghe đạo đế mình tưởng nó nằm ngoài cái khổ chứ không tính rốt ráo là đạo đế tập đế nó là một phần lấy ra từ cái khổ đế nó giống trong kỳ mía vậy đó đấy trong cây mía thì cái mắt mía nó vừa là trên nó là thân mía nó là cây mía mà nó cũng vừa là cái mầm để đi ra cây mía khác và, là, và giống như nhiều lần tôi nói con đường ra khỏi rừng nó nằm ngay ở trong rừng con đường mà đi ra rừng nó cũng nằm ở trong rừng chẳng không thể nào con đường ra khỏi rừng nó lại nằm bên ngoài rừng vậy nó không có con đường ra khỏi rừng nó nằm trong rừng ấy. nhớ cái nhà bài kinh chữ ờ, không lưng mà hiểu cho đúng biết nhớ một chuyện mọi hiện hữu trên đời này dầu nhân quả thiện ác buồn vui đều là khổ đắm đuối đam mê trong cái thiện ác buồn vui đó chính là tập chán khổ trừ tập thì tự nhiên nó chứng diệt và cái hành trình đó được gọi là đạo chỉ vậy thôi nhớ kỹ chỉ cần dốt nhưng mà chỉ cần hiểu đại khái cái bài kinh như chỉ pháp lưng như vậy đó à, và nhận thức tới đâu hành trì tới đó lấy đó làm nền tảng để sống chánh niệm để tu tập tuệ quán mà tuệ quán là gì làm gì biết đấy biết rõ rằng ngoài cái thích ra cái gì cũng là khổ cứ nhớ như vậy ngoài cái thích ra cái gì cũng là khổ bản thân cái thích nó vừa là khổ mà nó vừa là mầm khổ nguồn khổ cứ nhớ nhiều đó và cứ làm gì sân hận biết đây là sân cũng là một cách mà biết đây là khổ đế cũng là một cách này nhớ nhiều rồi này học ít thôi nhưng mà nó căn bản đây còn đằng này cả đời cứ lắng răng lắng sạch vừa rồi chúng tôi có một cái lớp cái lớp uh, internship lớp là nặng á lớp là nặng á. chúng tôi giảng về uh, vụ Vatisapida bảy chương mới giảng được hai chương mất mất 10 ngày có mấy tay cũng tới học mà tôi nhìn cái mặt là tôi đã ngán mà nhưng mà kệ cho nó học vì sao từ chối được láng giềng mà trời đất vô học là ghi chép tùm lâm tác biểu tùm bị tùm bạ mà thôi kệ cũng coi như tâm tình nhục tới hồi nó rơi lớp rồi nó về trời gửi đăng tâm lâm hết ba cái tháp thôi của ông thầy nước lạnh thầy tư thầy tám nước lạnh nước sôi tùm lum lúc đó tôi mới hết hồn có nghĩa là suốt 10 ngày qua biết anh học cái gì tôi không có nói là phải thờ tôi no đâu có ngu sững nó bất nhưng mà có điều tôi giật mình một chỗ 10 ngày qua anh học cái gì mà bây giờ thầy tư thầy tám nước lạnh nước sôi đậu khoai đậu chuối gì anh đi theo tôi rất là ngạc nhiên <clears throat> rất là ngạc nhiên nha thì cái kiểu đó, đó kiểu học đạo như vậy đó thì có lòng cư sĩ phật tử 100 năm cũng đi về đâu hết này người không có lập trường không có chủ kiến chính chắn không có này cũng có cho nên nhớ cái đó tôi nhắc lại lần nữa chúng ta làm chủ cuộc đời của mình chúng ta làm chủ cuộc đời của mình và chỉ làm chủ để mình phải hiểu ở nhiều nghĩa khác nhau cái thứ nhất cái đời sống hiện tại của mình nè hiện tại của mình là do tiền nghiệp khuynh hướng tâm lý và môi trường sống mà tiền nghiệp là cái chuyện đã qua rồi thì ngã quá khứ rồi nhưng mà những mà tiền nghiệp nó có hai loại Đấy. thì tiền nghiệp của kiếp này á, là nó từ quá khứ nhưng mà tiền nghiệp của kiếp sau đó nó là từ kiếp này nhớ cái đó quan trọng lắm nha chứ đừng có cứ tối ngày cứ nghĩ tiền nghiệp là cái chuyện đã qua không tiền nghiệp của quá khứ tiền nghiệp kiếp này nè đúng là, là thiện ác quá khứ nhưng mà thiện ác kiếp này nó lại là tiền nghiệp cho kiếp sau Đấy. cho nên cái chữ sinh nhật đây nghĩa là gì sinh nhật ở đây có nghĩa là mình bắt đầu cuộc đời của mình bằng cách là mình tạo tiền nghiệp cho kiếp sau mình hướng dẫn cái khuynh hướng tâm lý của mình và gọi là tận dụng cái môi trường sống tại sao cái chữ môi trường mà tôi xài chữ tận dụng đúng ra đó nếu mà mình có thể chọn lựa được môi trường sống quá tuyệt quá tuyệt không nhưng mà nó có cái trường hợp là mình không có khả năng chọn lựa đó thì mình phải biết tận dụng cái môi trường mình đang có nhớ nha chữ nghĩa phải xài cho nó rõ ràng như vậy nha chứ đối với môi trường đó thì tôi nhấn mạnh có hai chữ một nếu mà mình có thể lựa chọn thì nên lựa chọn cái môi trường nào mà có thể phát triển thiện pháp tâm linh còn giả dụ như mà nếu mà mình ở trong cái tình huống không có thể lựa chọn được môi trường sống thì chí ít chúng ta cũng có khả năng tận dụng những cái góc cạnh tích cực của cái môi trường sống đó ừ, thì phải nhớ ba cái đó cho nên cái làm chủ đời đời, đời của mình mà mình làm chủ nó làm chủ như vậy đó làm chủ đây có nghĩa là cái gì không tránh được thì mình cũng đón nhận nó bằng một cái tâm thái tích cực như nhiều lần tôi nói cái chữ nhân quả đa phần phật tử không có hiểu sâu cứ tưởng cứ hình dung làm thiện được vui làm mát bị khổ đồng dưa được dưa đồng đậu được đậu hiểu vậy nó nghèo lắm mà chữ nhân quả hiểu rất sâu sâu như kinh phật chữ nhân quả nó gồm có bốn khía cạnh thứ nhất nhân làm cho quả vui à, nói nói hơi chuyên môn chút nhân làm cho quả hỷ lạc mà nhân xấu nhân ác nó cho quả khổ ưu không khổ thân khổ tâm gọi là khổ ưu sướng thân sướng tâm gọi là hỷ lạc Đấy. thì thứ nhất là nhân tạo ra quả là như vậy nhưng mà cái thứ hai đó là quả tác động quả có nghĩa là khi mà mình đón nhận quả lành đó là quả ác nó chính trên trong cái môi trường mà quả quả, quả, quả thiện quả ác đây nè nó lại là điều kiện để chúng ta nhận thêm các quả khác như trong kinh nói à, do cái phước nghiệp nào đó mình mang thân người thì trong cái hình hài của con người đó mình lại có điều kiện để đón nhận nhiều kiểu quả lầm quả ác trong tiền kiếp mà ở trên chư thiên không có thí dụ như ở trên chư thiên cái chuyện mà cái nghiệp mà nghiệp bị đâm chém nghiệp bị chửi bới trên đó không có tức nghĩa là không có là sao trên đó chư thiên họ không có điều kiện để họ tạo nhân nó đúng nhưng mà họ cũng không có điều kiện để bị người ta chửi bới rồi đâm chém vậy đụng xe rồi ám toán rồi thuốc độc rồi Ừ, này nọ văn bảy rồi giống như đây cũng có bởi vì cái quả là chính cái quả lành này nè nó lại giúp cho mình ờ, ờ, tránh được nhiều cái quả xấu khác và ngược lại cũng do quả xấu mà nó đưa mình trong một hoàn cảnh một cái cảnh giới nào đó mà ở đó có rất là nhiều quả lầm chúng ta không nhận được ví dụ như ờ, tôi ví dụ rất là nhiều là như con heo ừ, do quả lầm chúng ta sẽ làm con heo cái con heo đó đúng theo theo lý đó là chiều nay nè lúc 3 giờ 15 chiều nay nó nhận được một lọt những cái quả lầm là cái quả đời, đời trước à, quả đời trước tất cả những quả thiện quán nó đều có thời điểm tích hợp để nó cho quả thì đúng là nếu mà nó mang thân người là chiều nay là nó sẽ được người ta gọi là tặng quà được người ta khen ngợi được người ta vỗ tay được người ta phỏng vấn nè là chiều nay nè nhưng mà vì nó là con nghèo cho nên là chiều nay lúc mà 3 giờ 15 nó không được mấy cái đó vì nó mang thân nghèo mà Đấy. cho nên khi nó nhận quả xấu thì trên cái nền của quả đó có nhiều quả thì nó nhận được này nhớ mà trong khi đó mình làm chư thiên thì cái quả mà quả mà quả sát sinh nó trổ thì nó không được đây nhớ cái đó, cái đó. À, cho nên là là, là là là là hiểu nhân quả là hiểu trường hợp thứ nhất nó có bốn trường hợp hợp nhất là nhân tạo ra quả trường hợp thứ hai là quả tác động quả và trường hợp thứ ba là quả tác động nhân wow. có nghĩa là trên cái nền tảng của ác quả hay thiện quả đó chúng ta dễ làm thiện hơn và dễ làm ác hơn các vị có nghe Việt Nam có câu mà phú quý sinh lễ nghĩa đó. cái bài giảng trưa nay tôi đã giảng 350 lần rồi nhưng mà bắt buộc phải ôn lại À, có việc nghe phú sinh lễ nghĩa không tự nhiên là do cái môi trường thiện quả do quả lầm rồi đó bây giờ tôi sinh ra tôi giàu có được ăn học à, sinh trưởng trong một gia đình gia giáo nền nếp rồi tự nhiên gây tôi có điều kiện tôi dễ dàng xuống thiện lắm còn đằng này là do cái quả đời trước tôi sinh ra đói nghèo bệnh tật tùm lum bố thì không ra bố mẹ không ra mẹ mẹ thì bài bạn bố thì nghiện ngập chích hút anh em cà chớn lũ đạn đều không rồi, tự nhiên lớn lên tôi cũng phải chôm chĩa trộm cắp giảo quạt ờ, dối trá lừa đảo máu lạnh ờ, tàn nhẫn chuyện đương nhiên cái đó được gọi là cái quả tác động nhân là chỗ đó, đó. này rồi nhân tác động nhân là sao có nghĩa là mình cái ác cái nhân ác mà được lặp đi lặp lại nhiều lần nó trở thành thói quen à làm ác hoài cái nó quen làm ác hoài mai mốt làm cái ác khác nó dễ làm đó. Đấy. nhân ác mình tạo hoài mình mai mốt dễ tạo nhân ác khác và nhân thiện cũng vậy mình ờ, là sống trong trí tuệ sống trong từ bi sống phục vụ sống bố thí à, sống chia sẻ Đấy. sống chánh niệm thì chính cái nhân lành này nó lại này nó lại làm cái nền cho cái nhân khác cho nên nói tới nhân quả bốn trường hợp đó là nhân tạo ra quả quả tác động quả quả tác động nhân nhân tác động nhân và nó nó quay tiếp tục nhân tác động nhân tạo ra quả mà suốt dòng luân hồi bốn ông này cứ đi vòng vòng vòng vòng vòng vòng nhân tạo ra quả quả tác động quả quả tác động nhân nhân tác động nhân rồi cái nhân tạo ra quả rồi cái quả tác động quả quả tác động nhân nhân tác động nhân nhân tạo ra quả cứ đi vòng vòng vòng vòng như vậy thì cái vấn đề này tôi tôi nói làm chủ đời là đời của mình mình làm chủ làm chủ như thế nào người không biết tu khi mà nhận quả xấu là chỉ có sân si bất mãn khi nhận quả lầm chỉ có đam mê đắm đuối riêng cái người có tu có học khi nhận quả xấu chánh niệm tỉnh giác khi nhận quả lầm chánh niệm tỉnh giác như vậy thì đối với các anh mà không biết Phật pháp khi nhận quả xấu hơi quả lầm ảnh đều tiếp tục tạo nhân xấu còn cái anh mà anh có tu có học thì khi nhận quả lành hay quả xấu anh là tiếp tục tạo nhân lành thì đó được gọi là làm chủ chủ là chủ đó đấy chủ là chủ là chủ đó chủ là chủ chủ chủ vậy đó chứ đừng có hiểu làm chủ đây nghĩa là mình tu hành mình có thể mình chống lại cái tuổi già chống lại cái bệnh chống lại cái chết chống lại những cái ác quả quá khứ à, cái nghiệp mà bị trọng bệnh thì vẫn tiếp tục trọng bệnh à, Đức Phật còn bị bệnh mà ngày sau la Phật cũng trọng bệnh không ngày ca diếp cũng bị trọng bệnh ngày một kiền liên tất cả các vị thánh mang thân người rồi đều phải bệnh hết rồi bị tai nạn đủ thứ chỉ đó bình thường đừng có trông đợi là tu để thoát nạn tu để không có bệnh cái đó là không nên à, bởi vì tại sao không nên bởi vì cái lý tưởng cao nhất của chuyện tu hành không phải để để mà mà, mà để tật bệnh tiêu trừ tai qua nạn khỏi gia đạo bình yên tình duyên nhí phải phải phải phải cái cứu cánh của đạo Phật là dàn xét của nội tâm của mình tuy nhiên khi mà sống tốt tu tốt thì nếu mà cái đạo lực đó nó mạnh đấy nó có thể trấn áp được rất là nhiều ác quả quá khứ và nó có đôi khi thôi nha đức phật còn, còn, còn có lúc thì tránh cũng không được đấy. đôi khi đấy. nhưng mà cái quan trọng nhất chính là tu tốt sống tốt thì cái thái độ tâm lý của mình trước một hoàn cảnh ngon lành thanh thản bình yên lắm cái đó mới quý và tôi nói như vậy tôi biết trong râm là nhiều người không đồng ý cái vị nó làm gì làm chứ ừ, khỏe mạnh vẫn tốt hơn làm gì làm chứ giàu cũng tốt hơn no, tôi không đồng ý cái đó đối với tôi là cái tinh thần mà ok nó quan trọng hơn bằng chứng sống trong căn nhà bạc triệu thu nhập mỗi tháng bạc triệu tôi đang nói triệu đô mà tan nhà nát cửa vợ chồng người xô xác gây gỗ con cái thì tan đàn sẽ nghe gia đình thì dẫu đổ bìm leo thượng bất chánh hạ tất loạn tâm lâm hết không thì tôi nói thiệt tôi, tôi nghĩ rằng gia đình nó là bi kịch là máu lệ tuy nhiên trong một gia đình nghèo khó một căn nhà mà người chó với gà ở chung này nhưng mà trong đó là một gia đình phật tử có tính có tấn có niềm có định có tệ có niềm tin có chánh niệm này à, ờ, sống có tha thứ có thông cảm này, có yêu thương này, có trách nhiệm thì tôi e rằng cái đời sống này hình như nó nó lành mà nó vui hơn đời sống kia và chưa hết đâu trong cái lúc mà bị nan y tuyệt chứng trong cái lúc mà thôi thóp trên giường chết thì lúc đó cái đời sống tinh thần của anh nào mà vững vàng thì tôi nghĩ là ngon lúc đó bao nhiêu nhà lầu xe hơi đều bó tay hết tôi dám khẳng định như vậy và tôi kể cả trường hợp mà tôi chết thảm máu me đầy người nát bét nhưng mà trước lúc tắt hơi tôi bình thản nhà tôi vẫn thích hơn là một cái chết đẹp như mơ chung quanh tôi toàn là bác sĩ hàng đầu của thế giới tôi nằm ở trên một cái cái giường bệnh trong một căn phòng giường bệnh ngon lành tiện nghi tối tân trong một giường bệnh cũng ngon lành tiện nghi tối tân mà tôi thì hoảng hốt sợ hãi tiếc nuối dây dứt ra đi mà lòng không yên thì thôi cho tôi được chết bên đường cho em được chết bên đường mà lòng em thanh thản em khoái hơn chứ còn mà chung quanh em toàn là bác sĩ hàng đầu không mà em chết mà con mắt láo liên sợ hãi mà nó vãi ra quỳnh đó thì em không ham nói thẳng luôn các vị có quyền không tin nhưng mà sống thêm ít tuổi nữa thì các bố sẽ tin tin lời em nói đó là sự thật này điều đó cho thấy cái đời sống tâm linh nó quan trọng ghê lắm quan trọng ghê lắm. và cái điều quan trọng nhất trong đạo Phật là gì khi mà anh không có thấy được những cái khổ đế đó, anh không thấy được mọi hiện hữu là khổ đó, thì anh không có buông với anh anh không bỏ được cái tập đấy mà khi anh không thấy anh không thấy chán không thấy sợ được cái khổ đó, thì anh không có buông được nó mà anh không buông được nó thì anh sẽ tiếp tục khổ với nó đây là chuyện rất là đơn giản anh không thấy nó là đóng phân thì anh tiếp tục vo tròn gối gọn nó nhét vào trong túi đấy và cứ như vậy anh cứ đi cùng trời của đất với nó anh phải thấy nó là cái đóng phân anh mới tìm chỗ để anh bỏ anh quăng nó tắm gội sạch sẽ thay quần áo mới tinh tươm đồ hiệu đấy anh mới an lạc với nó đấy các vị biết Paris ấy, Paris của nước Pháp ấy. nước Pháp là một cường quốc nha nước Pháp là cường quốc và đương nhiên là kinh đô của nước Pháp thì kinh thành của ánh sáng nhưng mà một trong những cái mà đáng ngại hai Paris nó có hai cái đáng ngại nhất đó là phân chó và cướp cướp giật móc túi kinh hoàng lắm Đấy. bên thụy sĩ thì không bên thụy sĩ các vị đi đường rừng nha đường rừng nha đường rừng đường xóm đường đường rừng đường trong rừng trong xóm các vị đi một đội vậy đó các vị à, à, thấy nó có một cái thùng sắt nó có cái bao ni lông cái thùng nhỏ lắm bề ngang nó khoảng gan bề cao nó khoảng chừng năm tấc à, nó để cho Robin Dog Robin Dog người mà không có sống đây không biết cái thùng nó thùng gì bởi vì nếu đó là thùng rác thì nó nhỏ xíu à nó nhỏ xíu à. nhưng mà dân bên này thì biết đó là cái gì đó chính là cái thùng đựng phân chó có nghĩa là khi mình dắt chó trên đường ấy là nó nó ị ra đó là trong người trong cái chủ chủ chủ chó đó, trong túi phải có cái bao cái bao cái bao đó là được sản xuất riêng để làm cái cái chuyện mà mà thiên liêng cao cả này Đấy. có nghĩa là mình đưa cái bao mình vô tôi chỉ cho đưa cái bao trong túi nha chưa Đấy. bắt đầu mình mới thò xuống mình hốt nó lúc mình hốt đó, thì nó ấm ấm nó mềm mềm thôi à, còn xui bữa đó là nó cái con nó nó bị diarrhea thì đuối á nhưng mà thường thường thì mình mình bên thị sĩ bên Âu Mỹ thức ăn của chó mèo là người ta, ta cẩn thận à, cho nên nó hiếm nó bị tình trạng mà tai nạn nghề nghiệp được đưa cái bao vô, vô tay nắm nắm nắm nó xong bắt đầu mới lật ngược cái bao lại rồi mới cho vô cái thùng đó mà chỉ có dân thị sĩ nó mới biết cái thùng đó là thùng gì thôi Đấy. mà tại sao tôi đang giảng mình về giảng về khổ đế mà tôi muốn nói cái này có nghĩa là khi anh biết đó là cục phân ấy, thì anh tìm một cách anh giải quyết đó này mà dân Paris thì trong cái khái niệm mà của dân Paris mà về cái phân chó đó, nó, khác dân Thụy Sĩ dân Paris nó không có gớm à, họ gọi đó là một cái thứ mìn mà cưa đạp lên không có cưa mà chỉ rửa chân thôi gớm chết luôn cho nên dân đi dân mà dân Việt Nam mà du lịch bên Pháp ấy, là phải nhớ Paris thủ đô Paris kinh đô ánh sáng hoa lệ <clears throat> lãng mạn nó có hai cái mà phải đề phòng một là đi là phải tránh niệm tỉnh giác tất cả hành khách lữ khách viễn khách và về Paris đều hành giả tứ niệm xứ hết bởi vì anh nào đi cũng phải là nhìn xuống chân hết khiêm tốn và chánh niệm nếu không là đạp dướng cái, cái miền đó lắm phiền lắm không phải chỗ nào cũng có hồ nước công cộng nha đó, đạp rồi còn nghe là móc túi móc túi rọc sửa sách cách đây mấy năm nó có một cái cô người Việt Nam đang đứng ở dưới cái tầng hầm metro rồi bị một cái thằng à, một cái thằng à, mà móc túi bên đó thì bên ờ, bên ờ, bên Paris nó có giống dân như là dân, dân rẹp dân rẹp là dân Ả Rập à. dân rẹp bên Mỹ mà cái gì xấu người đổ cho dân mẹ với dân dân đen mẹ là Mexico dân mẹ dân đen bên Thụy Sĩ thì có gì nó đổ cho cái dân dân du du tức là Yugoslavia dân năm tư dân du dân thổ còn bên Pháp có thể có cái gì mà chuyện xấu chuyện bậy nó đổ cho dân rẹp rẹp cho dân Ả Rập à. À, các vị nhớ khi mà anh không có ý thức được đó là của nợ đó thì anh đừng có hồng anh đừng có hồng mà bỏ được đó cho nên có một câu chuyện này nó sâu cái anh đó anh khổ quá thì anh giờ anh gặp gặp vị thiền sư nó nói trời ơi vợ nó cũng hành con con nó cũng hành con công ty nó hành con nhân viên nó hành con coi như bố mẹ cũng thành con bạn bè nó cũng làm khổ con con giờ con thưa với thầy rồi bây giờ là ai trong cuộc đời này nó gặp mặt con nó cũng muốn muốn cho con chết khổ quá thì sư phụ mới hỏi vậy chứ biết vậy mà sao dẫn gánh nó biết làm sao sư phụ ơi bây giờ con ảnh ngoan giải thích lặp lặp lặp lặp lặp nghĩa là sư phụ hỏi vậy giờ tiếp tục gánh nữa nó dạ chứ biết sao giờ con chỉ có chết thôi thì sư phụ mới nói anh đưa cái tách trà sư phụ rót chủ cầm cầm cái tách lên cầm tách lên chị phụ rót cho thì anh cầm lên chị phụ mới rót trà trà nóng thì sư phụ rót cuối rót thì nó tràn anh nóng quá anh mới buông sư phụ nói tại sao không cầm nữa cái nó dạ nóng quá sư phụ sư phụ nói khi con thấy nó là nóng con thấy nó là khổ thì con mới buông nó được trước khi mà cái trà nóng mà nó tràn ra con chỉ thấy nó ấm thôi còn thấy nó ấm chưa thấy nó khổ nó con có buông nó được đó, bây giờ con thấy chưa con phải thấy nó nó là khổ con mới buông nó được cho tôi mở mặt tôi nói những mấy cái chuyện nó hơi dễ, dễ bị trúng chửi tôi ghét nhất cái này một ông chồng không ra gì một người vợ không ra gì mà người phối ngẫu ráng gầm với một lời giải thích này này tôi muốn con tôi nó có cha có mẹ tôi không muốn nó lớn lên nó thiếu tình tôi ghế là thằng chồng nó có lũ đạn cánh mấy tôi phải ráng tôi gấp con vợ tôi nó nghiện ngập bài bạc tôi ráng tôi gánh là bởi vì tôi không muốn nó bị mất cha mất mẹ thế là cái cái bi cái cái địa ngục nhân gian nó tiếp tục kéo dài được mấy chục năm họ quên một chuyện tha là gà trống nuôi con tha là đứa con không cha mà cái hy vọng đứa bé nó nên người rất lớn chứ còn nếu mà để nó tiếp tục sống trong một bối cảnh mà cha mẹ không ra gì đó coi chân đó để lại cho nó những cái tổn thương những dấu ấn cực kỳ tiêu cực và bậy bạ trong cuộc đời của nó tin trong cái criminology trong cái hình phạm học của thế giới người ta cũng ghi nhận những tình huống mà tội phạm tâm lý tội phạm là phần lớn những cái tội phạm mà trên thế giới này nó đều có một cái xuất thân từ cái gia đình ấy có vấn đề nặng ờ, về bố về mẹ hoặc là về cả hai đôi khi ừ, ừ, có những tình huống đặc biệt ví như là một thành viên nào đó trong dòng họ mà thường xuyên lui tới thì nhưng mà thường là bố mẹ mà không có gì vậy cho bằng vinh vào một cái lý do rất là rùi bu là chỉ muốn con có đủ cha đủ mẹ thế mà phải ráng kéo dài một cuộc hôn nhân mà nó cực kỳ tồi tệ tâm tưởi tan tác tự tạ te tua có người không có khổ vì con mà vì không mang tiếng là bỏ chồng hay là bị chồng bỏ thế là để cho một ngày nó về đánh năm chục lần đánh má nhìn không ra mà vẫn nuôi mình lệ thuộc tiền bạc của chồng mình nếu chồng nó đập mình là đã ngu rồi tại này đi làm nuôi chồng chiều về khảo tiền uống rượu không có nó đè ra nó đập tiếp mà cũng vì cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái, cái, cái, cái lý do đó là không muốn mang tiếng là bị chồng bỏ hay là bỏ chồng thì tôi nghĩ rằng là đó là họ gạt người ta chứ tôi không có tin tôi không có tin tôi không có tin gì đâu họ họ có một cái sự ràng buộc nào đó mà họ không có tiện nói ra tôi có đọc ở đâu đó một cái nhận xét của một nhà tâm lý học họ nói thế này cái này đương nhiên tôi nghĩ rằng tôi biết và nghĩ rằng ừ, rất nhiều bà con đồng đừng có tin à, không có tin không đồng ý nhưng mà riêng tôi thì tôi đồng ý mấy bảy trên 80 phần trăm họ nói rằng rất nhiều phụ nữ tuy bị bạn trai hoặc là bị chồng đánh đập tả tơi nhưng mà họ không có lìa được kể cả trường hợp họ là trụ cột tài chính của nhà mà họ vẫn bám chặt là tại sao là bởi vì cái này tôi hy vọng rằng là các vị không đồng ý thì đừng đừng nổi đi nha họ nói rằng cái đàn ông vũ phu ấy, nó có một sức hút đó là cái nam tính nó mạnh đàn ông mà hiền quá nó sáng mà vậy mà pha sữa chuẩn bị điểm tâm cho vợ cưng chiều riết vợ nó thấy nó yếu nó khoái hàng xóm bậm trợn xăm mình rằng riêng nó có trường hợp là đàn bà nó lạ hả mình nghệ sĩ thì nó khoái mình là cơ bắp mà mình cơ bắp thì nó khoái cái thằng nghệ sĩ mà mình nghệ sĩ thì nó khoái cái thằng thương gia mà mình thương gia thì là lại phải cái thằng trí thức mỗi có cái thằng chồng nào trên đời này mà cùng một lúc sắm nhiều vai như vậy để chiều với cái người đàn bà mà làm như vậy không ngồi thì khoái thằng chồng nghệ sĩ tóc dài móng tay dài sọc mình mẩy ho rình gào rớt trắng vai chơi guitar móc classic ngâm thơ uống trà đậm hút thuốc lào có lúc nó khoái thằng chồng phải bậm trận xăm mình đá bàn xô ghế thể hiện nam tính gọi là sức mạnh của giống đực có đứa thì nó khoái ông chồng đi đâu cũng cà vạt áo cổ cồn trắng dài ờ, dép bóng lưỡng sang trọng thơm phức này thương gia có lúc nó khoái ông chồng quyền lực đi đâu cũng có người phỏng vấn chụp hình lên là lên báo như một chính khách dân biểu nghị sĩ nó lạ lắm tức là bây giờ mình làm người có quyền lực thì nó lại khoái cái thằng thương gia mình thương gia nó khoái nghệ sĩ mình là nghệ sĩ thì nó khoái mình là cái thằng phẩm bẩm trợ đấy cho nên tôi e rằng khi mình không thấy được không thấy được cái mặt trái của vấn đề đó thì mình tìm đủ cách để mình nắm níu đó tôi nghĩ bị đánh nhưng mà vẫn mê cái cái cái cái cái cái cái cái, cái nam tính mê cái cái sức mạnh giống lực của cái người đánh mình mình kính đáo mình thích nó và đa phần mấy vũ phu là đều phải nó nam tính nó cực mạnh ừ, khổ như vậy đó. cho nên không có thấy cái ly trà nó làm nóng thì anh này không có cách chi mà anh buông được không thấy khổ đế đừng hòng buông tập mà không có trừ tập thì đừng hòng mà chứng diệt mà không có thấy khổ trừ tập thì làm sao có cái đạo đế được này nhớ cái bài kinh bốn đế nó sâu như vậy là bài kinh tư diệu lưng ấy và tôi quay lại tôi quay lại cái bài giảng bữa nay cái đề tài là sinh nhật ấy tôi mong rằng bà con nhớ được bao nhiêu thì nhớ hiểu được bao nhiêu thì hiểu những điều mà tôi nói nãy giờ để bà con có thể tổ chức lại đời sống của mình và từ đó khiến cho cái sinh nhật của mình ý nghĩa hơn đó, cái sinh nhật và cái sinh nhật của mình ý, nó không phải là cái ngày mà mình là một cục thịt nay vài ký rời khỏi hình hài của mẹ mà sinh nhật của mình nó là nó là những cái bắt đầu của mỗi ngày mỗi tháng của mỗi năm nó là chỉ bắt đầu có mỗi cái kế hoạch những trù tính những kế sách nào đó khi anh bắt đầu anh sống thiện anh đã có một hình hài mới một thân phận mới có một kiếp tái sinh mới mà khi anh sống ác là bắt đầu anh có anh đã có một cái kiếp sống mới cho nên rất nhiều lần tôi nói mỗi phút giây trôi qua chúng ta đang kính đáo lặng lẽ có mặt trên con đường dẫn về đâu đó tôi tuyệt đối tin tưởng cái chân lý này mỗi phút trôi qua chúng ta đang kính đáo có mặt trên con đường dẫn về đâu đó khi mình đang sống thiện có nghĩa là mình đang kính đáo có mặt trên con đường dẫn về cái quả lành rồi này mà khi mình bắt đầu sống bất thiện là mình đang kính đáo có mặt trên con đường dẫn về máu lệ rồi đó này và trong mỗi phút trôi qua chúng ta đang kính đáo tô hồ trát vữa kiến tạo xây dựng một chốn về của mình trong tương lai chốn về đó có thể là một lâu đài bên bờ hồ thụy sĩ cũng có thể là một cái ổ chuột ổ chó ở vùng nông thôn nào đó là do kiểu sống của mình cái kiểu tư duy kiểu hành động kiểu nói năng kiểu phát biểu của mình cái kiểu mà mình lây gọi là cái kiểu sống của mình với bản thân và với người khác nhớ và nguyên tắc các bạn trong mùa đại dịch sống cách ly đeo khẩu trang và chích vaccine thụy sĩ sắp sửa chích mũi ba việt nam có người chưa chích mũi một Đấy. nhưng mà cái quan trọng nhất đó là ngay trong đời sống tâm linh của mình chúng ta vẫn tiếp tục tuân tắc tuân thủ nguyên tắc sống cách ly Đấy, rồi gì nữa đeo khẩu trang và chích vaccine ok mệt rồi chúc các vị một ngày vui đừng nghe nhiều nữa mà tôi cũng mệt quý vị cũng mệt rồi. à, dạ, chúng con tri ân sư dạ. ở nghĩa gì ở gì ở happy happy happy birthday to you dạ. <laughs> cảm ơn sư sáng sống đàng hoàng sống dạ. thành đồ đồ cổ thì sống thành đồ cũ là dục luôn dạ. dạ. sa đu sa đu sa đu sư con vâng, cảm ơn sư Thôi dạ con chào sư dạ um, nhưng uh, kính cấm tri ân sư và cảm ơn tất cả các bạn bè ở mọi nơi hôm nay uh, gửi lời chúc mừng sinh nhật cho nhân và nguyện uh, lời dạy của sư nhưng luôn ghi mãi xin cảm ơn tất cả mọi người chúc mọi người một đêm an lành sa rút sa rút sa rút cảm ơn kiên cảm ơn tất cả mọi người con cảm ơn mọi người dạ. dạ.